Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Giao Du Gaming ngày hôm nay Ôi rồi ôi, trở lại với anh em đây Bum, từ i7 bây giờ mình chỉ còn là i5 thôi mọi người ơi RAM vẫn là 8GB Và mình uh, xài lại Win 10 nha các bạn Sắp tới mình sẽ nâng lại lên Win 11 Tại mình thích xài Win 11 hơn Mang đến cho các bạn đây một con card đồ họa Ây à RX560 nha các bạn Ok Thì không liên thao liên tuyên bây giờ chúng ta nên tải cái gì đầu tiên nhỉ tải cái gì đầu tiên nè đó chính là vào sự Test đúng không nào ok quay trở lại chơi Free Fire trên PC đúng không nào Full HD một 1080 nha mọi người tí mình cũng sẽ thử edit một 1080 xem coi da nó có nét nó có canh đét không mọi người mọi người chỉnh đồ họa lên cao cao coi giờ nó nét nó canh đét không hmm. FPS là 69 nha các bạn Đấy. nó ra hơi cuối chút xíu phone nha ok để kiểm tra Oracle là đưa trở lại cho em nha cái đấy có tầm nha cái đấy là 80 ấy tí nữa mình sẽ sử dụng cái đó sau tại FF nó chỉ được như thế này thôi nhưng mà nó sẽ cao hơn thôi tại là quay Full HD nhưng mà không có hiện tượng giật nhưng mà mà cạp rất là sướng cạp mặt rất là sướng rồi mình sẽ cho bánh xem rồi nó nó dớt fps bao nhiêu ừ. oh, có hiện tượng gì khá là dớt khá ghê này ấy nó hơi bị dịch dịch lắm lắm, chắc là chưa chưa quen hoặc là do mình để cho phim nó hơi cao quá nhưng mà mình khá là mượt đó ok test bài cái phát thứ cũng ok lắm mọi người ạ mình đang chỉnh nhanh một cái phím để chơi nha mọi người chứ không phải phím của mình đâu cái này là phím mình chơi nhanh thôi nhưng mà mọi người công nhận đồ họa nó nét không hay là nhầm công nhận chất lượng nó nét không tại vì mình đang quay ờ, full hd mà keo số 6 không quen nút nói chung là chưa chỉnh nút đâu ngày hôm nay à, mới test cho anh em cái này thôi đó, đưa đưa đạn là vào đầu mình nãy giờ đưa đạn là vào đầu vui rồi Ừ, em nó chưa được ổn định cho lắm để tí mình test lại sau mà nói chung là mượt mượt sẽ mượt để chơi game ok rồi clip mình đến đây kết thúc qua cảm ơn các bạn xem clip nhớ like subscribe cho mình nhé